Tiểu Linh Dan Review xin chào các bạn. Trước mắt ta là ba anh thanh niên có gia đình vợ con đầy đủ, thế mà lại trốn vợ lấy cano đi biển thác loạn cùng nhau, mặc cho vợ con ở nhà. Đúng là trẻ không chơi giả đổ đốn mà. Ơ mà cảnh này sao thấy giống tôi thế nhỉ ha ha. Đời còn dài gái còn nhiều, nhưng tình anh em ta đi đến khắp muôn nơi để tìm được ánh hào quang. Vừa vác cần cậu ra John đã tóm được một con mực khá to. Cha nó còn có ý định bắn mực phản đòn nữa chứ. Xui cho chú em là bắn chật mất rồi. Anh ở đây cơ mà. Ối trà vừa nói xong bị dính một phát đầy cả tay. Chú em này hư lắm rồi nha, mang khoe với mấy thằng bạn chiến lợi phẩm đầu tiên của mình nào. Hai thằng mày nhìn tao mà học hỏi nhé. Nhưng vì thấy ra giữa biển câu thôi cũng khá là nhàm hạ, họ quyết định sẽ cùng nhau làm thợ lặn. Ơ mà anh John mặt nay trắng thế nhỉ? Có lẽ lại ngựa ngựa dùng kem chống nắng của con vợ bôi lên mặt ấy nhỉ? Cả ba người lặn xuống biển cùng nhau, mò cua bắt ốc, tìm kiếm của ngon vật lạ lấp đầy cái bụng của họ. Còn sống là còn phải ăn nhiều các bạn ạ. Ối chả quên mang cái phóng lợn theo, chứ không dưới này hải sản không đủ cho anh em họ bắt nữa. Cha xem anh ta tìm được gì nè. Một con tôm hùm kích cỡ khá là lớn, suýt chút nữa còn cho nó chạy mất nữa chứ. Khi bạn 30 tuổi nhưng vẫn do dự vì 30.000 tiền gọi xe đi làm, trời mưa không ai đưa ô, tan ca muộn không ai hỏi han, bạn sẽ hiểu, yêu hay không yêu quan trọng ở đâu. Lao động mới là vinh quang, làm thế nào kiếm được ra tiền mới là quan trọng. Mà không muốn đi lao động thì xin một chân đi lặn cùng John nè, đảm bảo thu hải sản quanh năm luôn. Dạ. Tiếp đó ba người lặn tiếp bắt được vô số tôm hùm luôn. Một ngày đi tu thì không thể thành chính quả, nhưng một ngày ngu thì nhận biết bao nhiêu hậu quả. Thế này thì các ngư dân biển gọi mấy anh này là cụ rồi. Bắt kiểu này phải mở cái chợ hải sản rồi anh em ạ. À. Mà bắt nhiều thế nhớ mang về cho mấy con sư tử Hà Đông ở nhà nữa nhé. Kẻo mấy bà xem được video này thì anh hết thương em rồi à. Đi lặn cả ngày không ai dòm ngó. Bắt được xíu tôm vạn người soi. Đúng là số đàn ông luôn khổ anh em nhỉ. Đi biển cũng phải cẩn thận cá mập đấy anh em ạ. À. Đen Vâu đã sẵn sàng hy sinh thân mình để ngâm mình trong biển, làm mồi cho cá mập khỏi cắn cáp quăng. Nhưng khổ nỗi, anh gầy quá, cá mập không thèm nên cáp quang vẫn đứt dài dài ha ha. Ơ mà công nhận bộ ba anh em cây khế này quả thật bắt rất rất nhiều. Xin mấy anh trai chia sẻ bí quyết bắt tôm cho 500 anh em đang xem với ạ. À. John đáp lại rằng nếu muốn bắt được nhiều thì chỉ có ra chợ mà bắt thôi. Chán thật đấy. Lặn đã đời thì họ chuyển sang chế độ câu. Cuộc sống thật ngắn ngủi, thế nên phải tóm được càng nhiều hải sản thì càng tốt. Ôi chao bắt được một em cá xinh nè mấy bạn. Trông em cá này quen quen, hình như chưa gặp bao giờ thì phải. Mà thoạt nhìn cũng tội nghiệp quá đi mất. Phóng sinh nhẹ nhẹ thích Đức vậy. John có hai thằng bạn, khá là bản lĩnh, thể rảnh lại cùng anh đi chinh phục đại dương. Nhưng trong mọi lần đi câu, anh luôn là thằng gánh tim bởi những pha khó đỡ của mình. Oh! Nhìn xem lần này John lại câu trúng một em cá mới. Nhìn màu sắc của nó mà tôi cũng sợ ấy mọi người ạ. À. Không biết em này liệu có cho vào bụng được hay không nhỉ? Sau nữa ngày trời lông bông trên biển cả ba bắt đầu thấy mệt, thế nên quyết định trở về đất liền. Nhìn giỏ thu hoạch của John cũng thấy khá là ổn áp đấy các bạn ạ. À. Để chú anh giới thiệu trước hai em trà bá lửa tại đây nhé. Nhìn quả tôm siêu to khổng lồ này lại liên tưởng đến bà Tân Vlog các bạn ạ. À. Có bà ở đây thì làm cho nhóm họ một nồi hải sản siêu to khổng lồ rồi. Nhìn anh ta còng con tôm trông thật hài hước các bạn ạ. À. Đúng là chỗ dựa tinh thần cho chú tôm bé bỏng mà. Thanh niên tóc dài rảnh rỗi sinh nông nổi, lại còn xẻ ít mực tặng cho chú cua mà anh ta bắt gặp nữa chứ. Đàn ông mãi là những đứa trẻ không bao giờ lớn mà. Ngay sau đó là màn trổ tài của John nè mọi người. Nhìn những động tác tay điêu luyện thế này chắc anh là trùm trốn vợ đi biển quá ha. Sau khi tác phần thịt ra khỏi đầu họ lại tiếp tục xẻ phần thân tôm ra những mẫu nhỏ. Có công mài sắt có ngày mỏi tay. John sau khi làm xong các công đoạn đó thì giao cho anh Mát làm. Chứ anh mỏi tay quá rồi. Mát phải cố gắng lắc đều tay để gia vị có thể ngấm đều. Không thể nào quên mang nồi niêu son chảo theo được. Mấy anh chàng tài ba này quyết định chiên giòn lên để ăn các bạn ạ. À. Nhìn quả thật là rất hấp dẫn. Hãy cho tôi một chiếc bụng đói. Tôi có thể ăn hết cả thế giới. Ái trà nấu còn chưa xong mà mấy ông này đã ăn bụng nhiều vậy rồi. Cũng phải thôi vì ăn trong lúc nấu vẫn có cảm giác ngon hơn mà. Cứ việc ăn thoải mái, không cần lăn tăn. Em cũng chỉ là con gái thôi. Buồn là ăn mà không ăn là buồn. Nhìn mấy thanh niên này ăn mà tôi cũng thèm quá mọi người ạ. À. Chắc phải ra chợ làm vài miếng hải sản mới được. Nhưng chợt nhận ra là mình đâu có tiền. Ôi cái số khổ quá đi mất. Cuộc đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng. Cuộc đời chẳng bao giờ bình đẳng nên đừng cố vút thẳng cọng lông. Video đến đây cũng đã hết rồi. Nếu thấy hay thì để lại cho mình một like và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye!